làm thế nào để chúng ta biết cái thời điểm chúng ta mua bị sai và cách khắc phục Hello xin chào tất cả quý vị các bạn có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay thì ờ, trong video này Dũng sẽ chia sẻ với ờ, quý vị các bạn cách để chúng ta khắc phục những cái thời điểm của chúng ta bị mua sai ở ờ, trên thị trường chứng khoán việc mua thời điểm mua đúng mua sai hoặc là chúng ta tham gia vào mua cổ phiếu thực sự là sẽ có rất nhiều lời thời điểm chúng ta mua bị sai nên chính vì vậy việc mà chúng để toàn bộ những cái lần mà chúng ta tham gia vào thị trường mà có kết quả đúng 100% điều đó rất là khó à, kể cả các thiên tài chứng khoán thì để được cái xác suất khoảng 4 50 phần trăm hoặc 60 phần trăm là rất xuất sắc rồi ạ các bạn nhớ nhá để chúng ta đạt được cái mức độ 5 60 phần trăm là mức cực kỳ xuất sắc à, tuy nhiên thì à, tại sao những nhà đầu tư thành công họ có mức lợi nhuận gì ạ rất là cao có thể là hàng chục phần trăm hoặc vài trăm phần trăm trong khi đó xác suất đầu tư của các nhà đầu tư đó chỉ khoảng 6 đến 70 phần trăm thậm chí là 50 phần trăm cũng là tuyệt vời rồi ạ à, có một nhà đầu tư huyền thoại đó là một người bạn của Livermore Brown thì uh, ông nói rằng là là ờ, thực tế trong đầu tư chứng khoán trong năm cổ phiếu ông chỉ giành chiến thắng 2 trên 3 cổ phiếu là ông đã thành công rồi điều gì khi mà năm cổ phiếu mà chỉ giành chiến thắng 2 trên 3 cổ phiếu cũng đã thành công rồi thì đó là một trong những cái chiến lược mà chúng ta cần phải học và nắm rõ được trong cái quá trình đầu tư bản thân ờ, nếu anh chị em nào đã đọc một cuốn sách đó là cuốn sách làm giàu qua chứng khoán của William O'Neill thì ờ, trong đó ông có một chiến lược đó là ba một tức là ba cổ phiếu nếu chúng ta mua chỉ cần một cổ phiếu chúng ta giành chiến thắng với tỷ lệ khoảng 20 phần trăm nếu một anh chị em nào đó mà đưa ra cái tỷ lệ cao hơn khoảng 25 phần trăm và chúng ta biết cắt lót xử lý lỗ ở khoảng 6 đến 7 phần trăm thì chúng ta cũng đã có một gì ạ cái danh mục tỷ lệ lợi nhuận khá là cao rồi ạ cái điều gì diễn ra nếu trong gì ạ trong năm cổ phiếu chúng ta lãi được gì ạ hai cổ phiếu và mỗi cổ phiếu cho chúng ta ở mức lợi nhuận trung bình là 20 phần trăm còn ba cổ phiếu kia mức lợi nhuận của chúng ta đó là chỉ cần à, mức thu lỗ của chúng ta nếu chúng ta chốt thì mức thu lỗ của chúng ta là 7 phần trăm thì Dũng tin chắc rằng là chúng ta cũng đã có khoản lợi nhuận khá là cao rồi ạ à, tại sao Dũng lại đưa ra cái uh, chương trình này và thời điểm này bởi vì uh, có một số anh chị em khi mà tham gia chương trình của Dũng giống như cổ phiếu Vinamilk á cổ phiếu Vinamilk à, các bạn biết rằng là trong quá trình mà cổ phiếu Vinamilk đợt vừa rồi cổ phiếu Vinamilk gãy kênh và trên cái hệ thống đầu tư của Dũng nếu một cổ phiếu mà nó gãy kênh đặc biệt là gãy cái kênh trông xuống đi xuống ở ờ, trung hạn dài hạn và ngắn hạn thì điều gì sẽ diễn ra thường những cổ phiếu đó sẽ là giảm trong một ken chen rất dài à, tuy nhiên thì các bạn biết rằng là có thể trong thời gian ngắn tới cổ phiếu lại tiếp tục hồi nên một số anh chị em có thể bán trong về nhịp nhịp tăng đợt trước thì sau một thời gian cổ phiếu hồi và bắt đầu chúng ta có lãi và hay là chúng ta lại quay trở lại đúng không chúng ta quay trở lại quay trở lại và cổ phiếu nó đã tăng hơn lúc chúng ta bán thì điều gì anh chị em thấy nó diễn ra điều gì diễn ra anh chị em thấy điều gì diễn ra thì bắt đầu chúng ta sẽ có những cái gì ạ hành vi đúng không có hành vi nó không được uh, tích cực lắm nên chính vì vậy thì để chúng ta hiểu rõ được tại sao chúng ta cần phải mua đúng thời điểm và tại sao chúng ta cần phải biết rằng là nếu chúng ta mua sai thì điều gì sẽ diễn ra à, thực tế tiếc nuối thì câu chuyện nó rất bình thường bởi vì trong đầu tư thực tế trong đầu tư chứng khoán mà chúng ta đưa từ tiếc nuối á, hay là từ gì ạ à? từ ờ, một cái từ gì đó mà mang tính chất nó không được tích cực thì điều gì sẽ diễn ra anh chị em nhé nếu chúng ta đưa một cái điều gì không tích cực thì điều diễn ra hãy cho đó là những bài học những bài học mới là những cái điều tuyệt vời nhất để chúng ta học anh chị em nhé những bài học nó sẽ giúp cho chúng ta thành công nhanh hơn sẽ giúp chúng ta đi nhanh hơn thay vì chúng ta gì ạ tiếc nuối <clears throat> đổ lỗi cho gì ạ đổ lỗi cho một ai đó thì đó là lý do tại sao chúng ta mãi mãi ở nơi đây Dũng sẽ đưa ra một vài cổ phiếu để chúng ta sẽ nhận diện và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả bức tranh toàn cảnh trong cái việc mà chúng ta nhìn về cổ phiếu đầu tiên anh chị em có thể theo dõi cho Dũng đó là một cổ phiếu dạ yeah. đây là cổ phiếu gì anh chị em ơi đây là cổ phiếu gì ạ à? nếu anh chị em để ý một chút đấy đây là cổ phiếu gì ạ à? mọi người cho comment cái vào đây đúng không ạ đây là cổ phiếu gì ạ à? đây là cổ phiếu gì ạ nếu chúng ta quan sát một chút ạ thì mọi người có thể nhận ra ngay đây là cổ Vinamilk Vinamilk đã giảm tiếp tục giảm và chúng ta biết là một cái cổ phiếu nếu đợt trước cũng có một cái cái cái đặc điểm điều kiện là nếu cổ phiếu này nó hồi phục và nó tạo ra một nền ở đây thì đây mới là tạo ra một xu hướng đi lên à, tuy nhiên thì cổ phiếu này tiếp tục đi xuống mà nhiều anh chị em à, có một số anh chị em thì à, có muốn là là đợi có khi nào đợi cổ phiếu này hồi phục mới bán không ạ một vài anh chị em đã bán cổ phiếu ở cái vùng này một số thì đã gì ạ nghe theo lời Dũng là bán vùng này một số thì ờ, biết Dũng thì có thể là đã bán ở những vùng này rồi hoặc là chúng ta thấy là bán ở đâu đây rồi nhưng uh, câu hỏi đặt ra là nếu ai đó mà hôm nay bán thì sao hello nếu anh chị em nào hôm nay bán thì anh chị em sẽ thấy điều gì đang diễn ra ở đây nếu chúng ta nếu chúng ta bán ở đây sao câu hỏi là ra nếu chúng ta bán ở đây sao chúng ta sẽ phân tích một chút về để chúng ta hiểu rõ hành vi ạ anh chị em biết là sau khi cổ phiếu giảm rất là mạnh chúng ta nhìn giảm rất là mạnh giảm rất mạnh ở đây khối lượng rất là lớn đúng không chúng ta nhìn với khối lượng ở đây rất là lớn đấy thì sau khi nó kéo lên cũng là khối lượng lớn nhiều anh chị em sẽ gì ạ không không những không bán ở đây mà thậm chí là mua ở đây đúng không mua ở đây khi mà nó mua ở đây xong thì chúng ta thấy là cổ phiếu để tiếp tục giảm đặc biệt là phiên hôm qua khối lượng cũng khá là cao khối lượng khá là cao nên cái việc mà cổ phiếu bị giảm về cái vùng này nhưng bây giờ chúng ta đo lường xem là khối lượng ở vùng này bán ra rất là mạnh đúng không bán ra rất mạnh khối lượng lớn giảm mạnh thì đây nó hồi vậy khi mà cổ phiếu giảm đến vùng vùng đáy lần thứ hai biên độ nhỏ thì liệu cơ hội có thể hồi hay không ạ chúng ta chưa nói là đúng hay sai thì theo anh chị em nó có thể hồi hay không ạ chúng ta nói về hành vi thôi ạ về cơ bản nếu thị trường mà tích cực thì đây chính là cái đợt nó sẽ hồi Đấy, đây chính là cái thời điểm nhiều khả năng Dũng không nói là khẳng định tại vì nó hồi nếu mà hồi với khối lượng lớn thì đây chính là gì ạ lúc này cổ phiếu có thể nó lên đến uh, à, 97 đến 100 vậy điều gì sẽ diễn ra khi bạn vừa bán ngày hôm qua và hôm nay hay ngày mai ngày kia nó tăng câu chuyện đó điều gì diễn ra các bạn thấy điều gì sẽ diễn ra đúng không điều gì sẽ diễn ra à, Dũng đưa ra những ví dụ này để cho anh chị em thấy là việc mà chúng ta Dũng đã không mua trong bất cứ một cái giai đoạn trong đi xuống này nhưng vì chúng ta gì ạ đã đang ở đây đang bị thua lỗ nên về cơ bản gì ạ chẳng có cái gì mà chúng ta cần phải tiếp tục nắm ở đây cả nên cái việc mà đưa ra nếu chúng ta không nắm được tư duy phương pháp đầu tư của DVD nên rất nhiều anh chị em theo dõi cái kênh của Dũng hoặc là theo dõi phương pháp của Dũng mà không hiểu được cái tư duy đúng đúng không không nắm được cái tư duy đúng hoặc là bản chất của cái chương trình mà Dũng chia sẻ thì có thể một số anh chị em sẽ gì ạ à? sẽ xử lý một vài lần sẽ đáng tiếc và Dũng biết rằng đã có những anh chị em thì dạ, đã nói những cái lời rất là thô lỗ khi mà đăng ký ở trên kênh nên Dũng muốn rằng là nếu anh chị em nào đó đã tham gia kênh đã tham gia cộng đồng của DVD thứ nhất là gì ạ chúng ta hãy gì ạ hãy có văn hóa cái thứ hai là khi chúng ta hiểu thì chúng ta mới gì ạ hiểu chúng ta mới nắm rõ được nguyên lý hoạt động nắm rõ được cách để chúng ta gì ạ tham gia hay là chúng ta mua vào còn bây giờ anh chị em hỏi là Dũng có mua được hay không có bán được hay không nên chính vì vậy để chia sẻ chúng ta điểm mua bán thực sự với chúng ta sẽ là rất là khó khăn nếu chúng ta không hiểu rõ được và đây nhiều khả năng cổ phiếu Vinamilk sẽ có những đợt hồi nhưng đây chỉ là sóng hồi thôi ạ nên có nhiều anh chị em sẽ là sẽ tiếc bởi vì bán hôm qua hôm kia nhưng đối với điều kiện hồi là khối lượng phải lớn và giá phải tăng mạnh nên sẽ có một số trường hợp là chúng ta có thể mua vào khi mà cũng sóng hồi nhưng ờ, một số sẽ nói rằng là tại sao ông bảo hôm qua bán ra cơ mà hôm nay lại bảo mua vào có phải câu chuyện như vậy không ạ tại sao hôm qua bảo bán ra hôm nay là bảo mua vào đấy chúng ta sẽ đấy hoặc là một vài các bạn có thể cổ phiếu tiên phong banh chúng ta cũng lấy một vài ví dụ tức là khi cổ phiếu đến ở vùng trên này nó biên độ lớn quá Dũng sẽ yêu cầu là nếu biên độ lớn quá thì cổ phiếu này rất khó để lên nên cái việc mà chúng ta sẽ nắm rõ hiểu rõ được bản chất thay vì chúng ta gì ạ chỉ nắm rõ được một phần rất là nhỏ thôi ạ có một cái điều Dũng muốn nói anh chị em này khi mà thị trường chạy nước rút hoặc là trong một cái đợt tăng rất là mạnh ở giai đoạn cuối của chu kỳ thì dù là các bạn cổ phiếu của bạn đang bị lỗ đang kênh dưới thì phần lớn cổ phiếu sẽ cố gắng để chạy cố gắng để hồi câu chuyện ở đây nó giống như là này câu chuyện đây đây là cổ phiếu tiên phong banh nếu chúng ta thấy rằng là cái việc mà dũng không mua cổ phiếu tiên phong banh trong đoạn này mà dũng lại mua cổ phiếu gì ạ techcombank trong đoạn này thì cái việc mà tại sao dũng lại mua cổ phiếu techcombank trong giai đoạn này à, tại sao lại mua cổ phiếu Techcombank chọn này mà trong khi đó không mua cổ phiếu Tiên Phong Banh thì câu hỏi là nếu cổ phiếu Tiên Phong Banh đúng không nó đang gì ạ yếu hơn so với cổ phiếu Techcombank nó dao động lỏng lẻo hơn so với cổ phiếu Techcombank nó chưa đạt được các điều kiện mà Dũng đưa ra nên việc cổ phiếu Tiên Phong Banh nó cũng là những cổ phiếu tạo ra nền và nó chạy giống như là cụ Dũng không mua cổ phiếu Vietcombank nhưng có thể sau một hai hôm hoặc là do một tuần nữa đó thì cổ phiếu Vietcombank đúng không Vietcombank nó có thể Vietcombank có thể nó tăng nhưng thực tế là do nó gì ạ nó nó yếu nên nó không tăng được đúng không do nó yếu nó không tăng được nhưng trong trường hợp nó tăng thì chúng ta sẽ thấy là lại tiếp tục một bài học nữa diễn ra đúng không để chúng ta thì luôn luôn là những trải nghiệm luôn luôn là những bài học bài học bài học mà chúng ta học được và chúng ta lại tiếp tục lấy một ví dụ khác để anh chị em có thể được ở à, một cổ phiếu Dũng cũng chia sẻ đó là cổ phiếu này đó là cổ phiếu gì ạ GIL đúng không GIL sau khi có điểm nhấn và nó test lại nhưng do khi mà nó vượt qua đỉnh nó không đạt được cái khối lượng như mong muốn và việc cổ phiếu bị lại bị giảm với khối lượng lớn thì điều gì chúng ta cần phải gì ạ? giảm với khối lượng lớn anh chị em nhá thì chúng ta cần phải làm gì ạ nếu cổ phiếu chúng ta mua ở đây nó một là nếu bình thường chúng ta mua khối lượng nó không đạt nhưng quan trọng là nếu trong trường hợp không đạt mà nó bị rũ bỏ khối lượng lớn thì anh chị em biết chúng ta cần phải làm gì không ạ thoát chúng ta phải thoát ra chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng thoát ra để bán chúng ta gọi là cắt lót bởi vì khi cổ phiếu lên mà nó không gì ạ à, tạo ra chen nữa với khối lượng lớn giá tăng mạnh mà nó bị quay trở lại với khối lượng lớn này thì hãy thoát ra Dũng biết rằng sẽ có rất nhiều áp lực anh chị em ở vùng này không muốn thoát ra và đợi nó hồi câu chuyện ở đây là nếu nếu cổ phiếu này hồi thì khả năng có tăng mạnh được không đâu câu chuyện là chúng ta phải nhận ra là nếu cổ phiếu này hồi thì liệu khả năng nó có tăng mạnh được không đấy nếu chúng ta nhận ra anh chị em nhỉ nếu chúng ta nhận ra là khối lượng đây là lớn rất nhiều có thể dòng cổ phiếu nào đó nhóm nào đó họ bán ra với khối lượng lớn này cái xác suất này nè xác suất này là gì ạ là để hồi rất là thấp nhưng bây giờ câu chuyện thứ hai cũng là một cái cổ phiếu Dũng cũng đưa ra đó là cổ phiếu gì ạ DMI đây là một dạng cổ phiếu là dạng cũng là một cái cổ phiếu dạ thế quan trọng là gì ạ giả sử chúng ta đang đo lường là chúng ta mua giống nhau ạ anh chị em mua tỷ lệ giống nhau nha anh chị em nhớ anh chị em mua một cái tỷ lệ giống nhau chứ nói là gì ạ tức là 50 là 500 triệu là BMI và 500 triệu là cổ phiếu gì ạ GIL đấy là giai đoạn cuối thì BMI là một cổ phiếu cũng gọi là cổ phiếu lướt sóng ngắn bởi vì phía trên nó là cản rất là lớn và thực ra là phía dưới của nó mà nó mới bước vào một chu, chu kỳ ngắn hạn thôi ạ à. tại vì cái thời gian tích lũy là ngắn khi có dòng tiền lớn tham gia ở đây việc cổ phiếu rũ bỏ tích lũy lại xác nhận với khối lượng lớn ở đây đây là điều tích cực ở sau đó thì một hôm hai hôm cổ phiếu bị rũ bỏ Dũng biết là nhiều anh chị em rất là lo lắng khi một cổ phiếu bị rũ bỏ ở vùng này Tuy nhiên cái dấu ấn quan trọng nhất mà anh chị em có thể hiểu đó là khối lượng sau khi test lại ở đây tức là thấp nha khối lượng test ở đây là thấp nên cái khả năng hồi phục sẽ là cao vậy nếu chúng ta có một kế hoạch tốt chúng ta mua ở đây thì nhiều khả năng chúng ta sẽ được lãi khoảng độ 20 phần trăm từ điểm mua này các bạn nhá nhiều khả năng tức là 29 đúng không 29 chúng ta thấy rằng là 20 phần trăm thì chúng ta sẽ thấy là xin lỗi ạ 29 thì chúng ta sẽ có là 20 phần trăm từ điểm mua này thì cổ phiếu chúng ta sẽ là bao nhiêu ạ 6 giá phải không? Ok, đây nên chính vậy. Việc cắt lót và mua đúng điểm với những cổ phiếu khác nhau, chúng ta sẽ có những lợi nhuận an toàn và bền vững. Ok, đấy thì hôm nay là hai 1031.5 đúng không ạ thì chúng ta chỉ cần thêm khoảng phiên ngày mai nữa đúng không phiên ngày mai nữa và sau khi phiên ngày mai là phiên ngày kia nữa khi một cổ phiếu vượt qua cái đỉnh này là lúc phải bán hết bởi vì nó hết chu kỳ chu kỳ nó ngắn thế thôi ạ à. còn sau nó tăng nữa thì sao anh em tăng nữa thì sao thì kệ nó bởi vì chúng ta chỉ đầu tư trong nhịp ngắn thôi đúng không Dũng sẽ thêm lấy một vài ví dụ nữa để anh chị em có thể hiểu rõ rằng là những cái chiến lược này Dũng sẽ sử dụng cho từng loại cổ phiếu có những cổ phiếu gọi là đầu tư ngắn hạn có những cổ phiếu đầu tư trung hạn có những đầu cổ phiếu gì có thể đầu tư dài hạn tùy vào tốc độ tăng trưởng của mỗi dạng cổ phiếu khác nhau à, Dũng lại lấy một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu cùng nhóm ngân hàng đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cổ phiếu đó là cùng nhóm ngân hàng thì có rất nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh giả sử chúng ta sẽ thấy là cùng cổ phiếu ngân hàng như BIDB đúng không BIDB tăng rất mạnh điều gì khiến cổ phiếu BIDB tăng mạnh nếu anh chị em để ý một chút thì uh, trong cái vùng này đó là mẫu hình hai đáy và việc cổ phiếu BIDB tăng mạnh nhất vượt qua đỉnh đúng không? vượt qua đỉnh sau quá trình rũ bỏ của thị trường so với các cổ phiếu khác như là Vietcombank cũng là thời điểm đó anh thấy vậy chị em này Vietcombank là đã là yếu nhất anh chị em xin lỗi Dũng sẽ nói lại BIDB là cổ phiếu mạnh nhất trong cái giai đoạn trước khi có sự hồi phục chúng ta như này nó mạnh nhất tức là nó chạy marathon nó đứng đầu anh chị em thi marathon anh chị em đứng đầu thì đó là cổ phiếu mạnh nhất và trên một cái nền tảng tích lũy vượt đỉnh so với cổ phiếu chạy bét bảng Vietcombank và chúng ta thấy là cổ phiếu PET bảng hàng phiếu Combank thì tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu này hoặc là cổ phiếu BIDB cũng gần như là PET bảng thì chúng ta thấy từ đỉnh cũ với đáy này thì tại sao chúng ta phải mua à, một vài cổ phiếu khác là Tiên Phong Bank chúng ta cũng thấy rằng là nó gì ạ nó vẫn so với đỉnh nó vẫn còn rất là lâu nó mới có thể lên được nên Dũng cũng sẽ không mua đúng không nên chính vì vậy Dũng sẽ tập trung vào những cổ phiếu mạnh hơn chẳng hạn đây là cổ phiếu Techcombank là cổ phiếu mạnh hơn và cổ phiếu Techcombank cũng tốt hơn so với cổ phiếu gì ạ à? Vietcombank hoặc là Dũng có thể mua những cổ phiếu gì ạ à? Liên Việt Postbank thay vì Dũng mua những cái cổ phiếu kìa yeah, vượt qua đỉnh thay vì Dũng mua cổ phiếu gì ạ à? Vietcombank và điều này cho chúng ta biết là nếu chúng ta mua những cổ phiếu nó yếu hơn thị trường sau đó nó bị sai và trong một điều kiện Dũng bảo là hãy thoát nó ra thì có thể sau 3 tháng nữa nó 6 tháng nữa nó lên cao hơn so với thời điểm chúng ta bán ra thì chúng ta sẽ có những cái gì ạ tranh cãi nó gì ạ nó không đúng bởi vì đấy là nếu nói ra rồi sau một thời gian rất dài 3 4 tháng nó hồi giống như Bitcoin hôm nay Dũng nói chuyện một anh bạn anh bạn có nói là năm hai trước đây mới năm anh bạn có đầu tư một cổ phiếu CI sau đó một thời gian à, để đầu tư dài hạn và cuối cùng mất rất là nhiều tiền mất rất là nhiều tiền sau đó thì câu chuyện thứ hai sau một thời gian CI cũng lên và anh bạn đấy là tiếp tục sử dụng chiến lược đó với cổ với Bitcoin và năm vừa qua anh đã lãi rất là lớn Bitcoin vậy nếu tư duy đó có đúng hay không Dũng khẳng định đó là tư duy bị sai có thể một vài trường hợp chúng ta vẫn kiếm được tiền nhưng phần lớn chúng ta có thể bị cháy tài khoản hoặc là thậm chí bị mất nhờ mất nếu trong một thời gian tới Bitcoin có thể là trong những kênh mà đầu tư rủi ro nhất mà theo phân tích VSA và Dũng biết nếu chúng ta không hiểu rõ được mà chúng ta lại tiếp tục mua bắt đáy giống như những cái đợt trước chúng ta nghĩ rằng thì đó chính là lý do chúng ta thất bại ok chúng ta còn rất nhiều các cổ phiếu khác trong nhóm ngành ngân hàng nhiều cổ phiếu vẫn đang trong quá trình tái tích lũy tái tích lũy tức là việc khi vượt qua đỉnh với điểm nhấn lớn và có thể sẽ quay trở lại trong một vài phiên tới với những cổ phiếu cũng đang tích lũy khá là tốt sau khi đã xác nhận đây là những cổ phiếu tích lũy tốt sau khi xác nhận vượt đỉnh với khối lượng thấp hơn thì thường nó có rủi ro nhất định đây chúng ta lên vượt đỉnh khối lượng thấp hơn ở đây có một cái chương trình ai đã đừng học cái chương trình là khi vượt đỉnh khối lượng thấp hơn thì thường nó có bình test lại thậm chí là không lên thì có thể comment cho Dũng số 3 được không ạ tức là khi cổ phiếu vượt đỉnh đặc biệt là cái đỉnh gần đây nhất của nó mà khối lượng lại thấp hơn thì việc mà chúng ta không hiểu chúng ta sẽ gì ạ có những cái góc nhìn nó không được tích cực <clears throat> chúng ta còn nhiều cổ phiếu khác nữa PV chúng ta sẽ có những cổ phiếu như Phú Tài sau khi vượt đỉnh khối lượng lớn nhưng nền ngắn cổ phiếu sẽ tích lũy quay trở lại thì có thể trong một vài phiên tới nếu cổ phiếu vượt qua đỉnh với khối lượng lớn có thể khối lượng nó không vượt qua được cái khối lượng này nhưng thời gian ở đây nó đủ lớn nên chúng ta chỉ quan tâm nó vượt qua khối lượng gần đây nhất thế là ok các bạn có hiểu không ạ nên chúng ta hiểu đơn giản là việc đầu tư chứng khoán mỗi một gì à, chiến lược chúng ta giống như là chúng ta kinh doanh nó phải có chiến lược trong dịch bệnh covid là gì chiến lược khi mà chúng ta bán sản phẩm đầu phễu chiến lược khi mà chúng ta làm gì ạ à? làm marketing chiến lược chúng ta gì ạ à? để chúng ta xây à, một cái ngôi nhà quản lý ra sao tất cả mọi thứ nó đều có chiến lược vậy đầu tư chứng khoán mà anh chị em chỉ mong rằng phím cho chúng ta một cổ phiếu nào thôi thì đó là gì ạ cấp độ thấp nhất trong gì ạ trong đầu tư các bạn nếu các bạn hỏi Dũng phân tích một cái cổ phiếu giả sử MBB thì nếu trong trường hợp Dũng bảo ngày mai nhiều khả năng cổ phiếu này chạy thì chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao anh lại bảo nó là chạy nó lớn tại sao anh nghĩ rằng là nó an toàn tại sao nó gì ạ à? nó có tốt hay không hay là như thế nào để đưa ra những bằng chứng thuyết phục giúp chúng ta hiểu hơn về cổ phiếu này nếu trong trường hợp Dũng bảo chúng ta mua vào phần lớn chúng ta sẽ bị thua lỗ sau gì ạ năm sáu cổ phiếu chỉ cần một hai cổ phiếu bị sai thôi thì chúng ta sẽ đổ lỗi cho là phương pháp đổ lỗi cho vấn đề nọ rồi lõ cho môi trường nghịch cảnh tất cả điều đó nếu chúng ta không hiểu rõ được sức sự vận động của nó như nào thì trước khi kết thúc chương trình của tối hôm nay Dũng chỉ có một cái lời khuyên với anh chị em và các bạn này, này. tất cả mọi thứ trong đầu tư chứng khoán nó luôn luôn tuân theo ba gì ạ chiến lược như sau chiến lược đầu tiên là chiến lược về gì ạ về quản trị cảm xúc chúng ta phải có chiến lược quản trị cảm xúc quản trị năng lượng ai mà có năng lượng cao hơn người đó chiến thắng thay vì chúng ta đổ lỗi cho ai đó phím cho chúng ta chúng ta đổ lỗi cho thị trường chúng ta đổ lỗi cho thị trường chung chúng ta đổ lỗi cho gì ạ à? số phận cho nghịch cảnh do sự thiếu may mắn thì hãy chịu trách nhiệm cho toàn bộ những cái gì nó diễn ra với chúng ta kể cả những cái gì mà Dũng chia sẻ nếu chúng ta bị sai thì chúng ta hãy nhận trách nhiệm tại sao lại như vậy bởi vì bạn nếu bạn hiểu điều đó thì bạn sẽ phải biết chúng ta cần phải cắt lót như thế nào đấy là trò chơi của gì ạ? Dạ, trò chơi của tâm lý trò chơi của gì ạ? Dạ, của cảm xúc trò chơi thứ hai là trò chơi của chiến lược trong trò chơi chiến lược thì chúng ta cần phải nếu anh chị em muốn đầu tư gì ạ đầu tư được những cổ phiếu gọi là siêu cổ phiếu tốt nhất thì không có gì khác là chúng ta cần phải gì ạ vừa đầu tư cổ phiếu vừa đầu tư theo những cổ phiếu tăng trưởng và vừa đầu tư kết hợp với đầu tư gì ạ kỹ thuật nhưng trong đầu tư kỹ thuật thì phải VSA phải VSA còn tất cả các hệ thống phương pháp khác Dũng không nói là sai nhưng để có lợi nhuận cao bền vững và với lợi nhuận chúng gọi là siêu cổ phiếu thì phải à, nhé phải à và cái cuối cùng đó là nếu kiến thức chúng ta có nếu quy trình có nếu chúng ta có cảm xúc tích cực chịu trách nhiệm không hành động không làm thì lấy gì mà ăn nên chúng ta làm tức là hành động đấy là ba chiến lược không thể thiếu được trong đầu tư thường thì chúng ta mua một cổ phiếu để 3 năm 5 năm và không hành động để kỳ vọng mong muốn là cổ phiếu lên mong muốn là gì ạ ăn cổ tức mong muốn điều gì đó mà chúng ta không làm gì cả mà cứ ngồi im sau một thời gian không biết là tài sản lợi nhuận của mình đi đâu thì đó chính là do chúng ta không muốn hành động không muốn làm bởi vì cổ phiếu nó tuân theo những chu kỳ nhất định một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi chia sẻ của Dũng trong buổi tối ngày nay chúc anh chị em và các bạn có một buổi tối thật nhiều năng lượng nếu ai đó anh chị em nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh là Quang Dũng DPD Remix Dream là từ viết tắt của khát vọng ước mơ lớn này hãy nghĩ lớn đi ạ à. hãy nghĩ 100 phần trăm 200 phần trăm nhiều hơn chúng ta sẽ tìm ra cho mình một chiến lược đầu tư tìm cho mình tư duy đầu tư nghĩ lớn tự nhiên chúng ta sẽ có chiến lược mới uh, tư duy mới và chúng ta sẽ có cách để chúng ta đạt được cái mức lợi nhuận như mong muốn một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và chúc chúng ta có buổi tối an lành xin cảm ơn